Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em cách đánh tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì với cách đánh này nó rất là phù hợp cho anh em nhé thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng, cách chơi như nào và sẽ test thử cho anh em trên ba loại hột tài xỉu thứ nhất là hột trọ này và thứ hai đó là hột công chuyện và thứ ba đó là vừa hột công chuyện lẫn hột trọ. thì anh em cố gắng theo dõi hết clip này anh em nhé thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trọ đây và tôi đã thử nước muối anh em nhé tôi sẽ dùng đũa lên để lấy ba hột bất kỳ thì anh em lưu ý này thì à, với cái cách đánh tài xỉu này đấy anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi đấy anh em không cần phải luồn bất cứ cái gì vào cũng như không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy hột gì cũng được anh em nhé đây tôi sẽ lau khô đi và hướng dẫn anh em thì đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ với tôi qua trực tiếp nhà tôi tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em thì đầu tiên ấy, thì tôi cũng xin phép là chứng minh anh em cái bộ hột này và cái nắp cái đĩa nó là hoàn toàn bình thường em nhé thì như thường lệ anh em vào sân chơi anh em mình đều kiểm tra lâm châm trước này công nghệ xoay đèn này ok anh em nhé thì trên tay tôi thấy lâm châm đây lâm châm trắng rất là hít nhá Đấy. đĩa và hột không hít đây anh em nhé nắp cũng vậy đây còn đây là bộ hột công chuyện đây khi em đưa lâm châm vào thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé Đấy. và đây là một bộ hột à, vừa hột công chuyện vừa hột chọn à, em nữa ok nhá Đấy. tiếp đó tôi sẽ tiến hành cái này đây ok chưa lắp soi xuyên nhá ok thì à, cũng vậy đây à. xuyên nha ok cho anh em thì những bước kiểm tra rất là quan trọng nhé Đấy, này xuyên này hột xuyên này ok xuyên nhá Đấy. thì cách anh em này nó sẽ sử dụng một cái thiết bị công nghệ mới cái công nghệ này là rất là phù hợp cho các anh em làm tay quan đến các sân chơi mà không luôn được đổ vào và không chạm tay vào hộp thì đây nó là cái điện thoại nghe phân âm hột tài xỉu thì với cái điện thoại này đấy nó có thể nghe và phân âm được tất cả các loại hột tài xỉu hay như nắp đĩa anh em nhé đấy, cách chơi rất là đơn giản thôi tôi sẽ hướng dẫn anh em thì nói qua về cái điện thoại này thì nó được sử dụng pin pin thì đây em có thể là à, lắp sim nghe gọi bình thường em nhé đấy để tăng cái sự tự tin anh em sử dụng nó anh em áp dụng vào sân chơi của mình anh em nhé đây anh em chỉ cần nắp pin này vào cho tôi đấy và bật máy lên Đấy. Thì à, với cái điện thoại nghe phân âm một tài xỉu này thì nó được sử dụng sạc nhé Nó sẽ đi kèm với một cáp sạc đây thì Hết pin anh em có thể là sạc pin cho tôi Đây cắm vào này Đấy, ok chưa Đấy, 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất anh em chơi nhiều hay chơi ít thì hết pin thì em sạc từ tôi đấy sau khi máy lên đây cái máy này nhắc lại nhé anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường em nhé đấy sau khi em bật máy lên đấy đấy em có thể là chuyển sang chế độ là báo dung tài xỉu và em ấn giữ chặt nút thang này cho tôi khi máy nó báo dung là ok đã chuyển sang chế độ báo dung tài xỉu đấy còn khi nào mà anh em muốn trở về cái chế độ bình thường nghe gọi thì anh em lại ấn tiếp tục ấn nút thang này máy báo một dung là ok đấy, đấy bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ báo dung tài xỉu này ok máy đã dung đấy, cách chơi rất là đơn giản nhé thì à, với cái máy này thì anh em nên ngồi ở phạm vi là một mét rưỡi đổ lại tai anh em nghe được âm thanh của hộp rơi xuống đĩa phát ra thì máy nó sẽ nghe được đây tôi sẽ để lên cái đĩa này và cùng trải nghiệm với anh em ba năm hột tài xỉu này Đấy, để em thấy được cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì anh em lưu ý nhé cái máy này báo một dung anh em xỉu báo hai dung anh em mới tài tôi anh em nhé hai dung này anh em mới tài tôi tài này 14 nút rất ok thì đây nó là công nghệ mới nghe phân âm và báo dung tài xỉu tại sao nó lại nghe và phân âm và báo dung được cho em biết được tài xỉu thì em biết rồi mỗi một tài xỉu đây nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống địa nó sẽ tạo ra 6 cái luồng âm khác nhau anh em nhé đấy máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này 10 nút đấy khi nó tạo ra 6 cái luồng âm khác nhau thì cái máy mình nó sẽ nhận biết được cái luồng âm phát ra là của mặt nào và nó sẽ phân âm nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu anh em nhé máy tiếp tục báo một dung anh em ấy xỉu của tôi xỉu này ok đấy công nghệ này công nghệ rất là mới anh em nhé đang được rất là nhiều anh em quan tâm đấy anh em có vừa có thể nghe gọi được này hết pin anh em tự sạc pin đấy, và anh em chuyển sang chế độ đánh tài xỉu là em có thể đánh được tự tin mang vào mọi sân chơi anh em nhé máy báo một dung đây anh em hãy xíu tôi xíu này ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ công chuyện anh em nhé Đấy, đây là cái công nghệ rất hiện đại Đấy, sóc xong 2 3 giây là nó phân tích và nó báo dung cho biết tài hay xỉu anh nhé Đấy, máy báo hai dung anh em tài tài này ok chưa Đấy, sân chơi người ta sóc dài đều được em nhé không ảnh hưởng gì vì bản thân máy mình là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống đĩa phát ra để phân âm anh em nhé máy báo hai dung anh em tài này tài là ok chưa 16 nút đây tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột 12 và hai hột công chuyện và một hột chọn em nhé đấy và và cái máy này nó chống mọi tiếng ồn anh em cho nên em vào sân chơi mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì em nhé không ảnh hưởng nhé đấy Đấy, giúp anh em vào sân chơi không ảnh hưởng gì luôn anh em nhé cái máy này rung rất êm nên anh em để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo hai rung anh em tài tôi tài này 12 nút đây tôi sẽ cầm trên tay nhé anh em cầm trên tay ấy, hay để trong người một mình em cảm nhận thôi và người ngồi bạn không thể phát hiện được và không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra anh em nhé nên em cứ yên tâm đấy như cái tiếng này đây máy báo một dung anh em mới xỉu này xíu này 10 nút rất ok chưa đấy sau khi anh em chơi xong anh em chuyển về cái chế độ này cho tôi anh em bật máy lên em chuyển về cái chế độ điện thoại ok vậy được không ai phát hiện ra nhé thì anh em quan tâm tới cái điện thoại nghe phân âm tài xỉu chống mọi tiếng ồn công nghệ mới hiện nay thì liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video